là Hiền đây, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy trên tiktok của Inzy uh, Có bài tên là to Break My Heart Ok, let's go Ok, bài hôm nay thì mình sẽ chia thành 3 đoạn nhé Và đầu tiên Ok, động tác đầu tiên tay trước này Các bạn xoay tay phải vào một Và lần thứ hai thì rộng ra và vung sang trái như thế này Ok, kết hợp với chân phải Lần đầu tiên xoay tay thì chân sẽ rộng một lần thứ hai dậm chân đồng thời đánh hông song phẳng và xoay hông đi theo tay như thế này ok 7 8 em 1 em 2 ok tiếp theo nhịp 3 thì dẫn lên trán rồi tay mọi người sẽ bật từ ngực đẩy à xoay một vòng sang phía phải như thế này bật từ ngực ra và xoay sang kết hợp với chân dậm and bùm sang bên này en bùm sang phía phải tiếp theo sang phía bên phải thì các bạn sẽ lật cho mình tay um, tốn cái iphone uh, à, nghiêng phải thì bây giờ lật tay trái ngược trước và sau đấy lật tay phải thử nhá rộng bùm en tay trái ngược và lần về thế thôi ok thử lại từ đầu này rộng phải xoay en rộng đánh hông vòng xa tiếp theo rộng trái bật ra ngửa tay trái lật về ok tiếp theo này xoay người về thẳng đấm tay phải tay trái và bật lên như thế này rồi xuống hồi sẽ gãy đàn guitar một hai ba bốn tay là như thế còn đến phần hông sẽ như sau nhấc gót chân trái để hông trái lên sau đó nhún xuống tiếp theo đến nhấc gót chân phải để hông phải nhún lên một xuống em xuống em xuống em xuống đi một và hai và ok tập lại phần hông cho mình nó chắc nhé nhấc hông đánh xuống lên hông đánh xuống lên hông xuống lên một hai ba ok lớn hết năm sáu bảy và nhịp một em hai ba và bốn và năm và sáu và bảy và tám và ok lại lần nữa năm sáu bảy tám một em hai ba và bốn và năm và 7, 8 và Ok Cuối cùng là thứ ba Ok, sau khi mọi người đã bẻ trái tim xuống như này Thì bây giờ dẫn cho mình chân phải để xoay người về thẳng Tay sẽ đặt lên miệng à, Tay phải luôn Tiếp theo này Xoay tay ở tay giống như kiểu cản trí Ok, bây chân sẽ như sau này Lên Giống giống động tác trước ý, mọi người nhắc cho mình ờ, chân trái để hông Mình xuống Và phải động tác trước nhưng mà các bạn làm cho mình ờ, một and hai and ba ba lần nhé ok năm ba bốn này thầy and một and hai and ba lần nhé ok tay đừng có xoay đâu, tay đừng có xoay nhảy đâu tiếp theo này tay đang chéo và xoay đầu qua trái ok đưa lên mình mở và qua miệng vào này ra and theo này ờ, dùng đáp đáp bên trái và hất như thế này thì là kêu anh úp ok khi làm tác này thì mọi người sẽ lùi chân phải ra sau rồi tiếp theo này nhấc phải dậm nhún nhấc trái dậm nhún ok khi dậm nhấc phải thì người đang chéo tay dậm nhún thì thắt xuống và đánh dưới tim ok tiếp theo chân như thế sau đó đặt bẻ khi mình tay trái xuống chân đi đúng bốn nhịp như thế ok đủ này chéo ra và trái tim và bẻ xuống và xuống ok từ đây nhé từ đây năm sáu bảy tám gọi này đã chín ba lần em chéo ra em đắp em lùi phải và ra trái tim em bẻ xuống ok tiếp theo người di chuyển chân này nhanh này trái ra sau phải lên trước nhún hai chân là người đẩy người xuống và tiến lên như thế này và sau đó thì đập hai lần vai trái kết thúc ok bây giờ thì mình sẽ nối động tác đoạn thứ ba với nhịp năm sáu bảy tám một hai và ba và bốn và năm và sáu bảy tám n một n hai n ba n bốn n năm sáu n bảy n tám ok nhanh hơn năm sáu bảy tám một n hai n ba n bốn n năm và sáu bảy 8, N1, N2, N3, N4, N5, 6, 7, 8. Nhanh hơn nữa. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Em có thể vâng vợ, phone của anh, lớp nát luôn cái thơ, but baby don't wreck my heart. baby, don't break my heart I'm going to act crazy, keep you need a finger up Girl, and cool, but baby, don't break my heart Cause baby, don't break my heart, yeah